Ví dụ đầu tiên Ví dụ đầu tiên của chúng ta như sau Cho 3,07 gam hỗn hợp kẽm và sắt tan hoàn toàn với 120ml dung dịch axit chlorhydric 1 mol trên lít thấy thoát ra V lít hydro ở điều kiện tiêu chuẩn Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì thu được 6,62 gam hỗn hợp hai muối khan và yêu cầu của đề bài là xác định cái trị số của V là bao nhiêu với bốn đáp án A, B, C, D như thế này. Thì với cái bài toán này thì chúng ta thấy rằng là uh, nếu như bài toán nó đưa ra ở lớp 9 thì nó có quá nhiều dữ kiện nhưng không. Ở đây chúng ta có thể là so sánh các dữ kiện này, đánh giá các dữ kiện này để suy ra được là chúng ta làm bài toán là như thế nào các em nhé. Uh, cách thứ nhất là nếu như chúng ta làm thì chúng ta viết phương trình ra. Đúng không? ạ Viết phương trình ra. Tuy nhiên đối với lớp 12 thì thầy lại không hy vọng là các bạn viết phương trình ra. Bởi vì khi mà chúng ta viết phương trình như vậy thì rất có thể cái bài toán của chúng ta nó sẽ giải quyết nó khá là dài dòng và đôi khi cái việc viết phương trình chỉ đơn giản thôi giống như cái việc thầy nói nhá đó là hai kim loại phản ứng với axit thì mình không biết được rằng là kim loại nào phản ứng trước kim loại nào phản ứng sau hay là cả hai kim loại nó đồng thời phản ứng mình không thể biết được điều đó vì thế nên cái việc viết phương trình ở trong cái phần này thầy duy hoàn toàn là uh, không khuyến khích các bạn viết mà các bạn nên dùng các cái yếu tố liên quan đến bảo toàn Bảo toàn có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là chúng ta chỉ cần quan tâm đến cái dữ kiện trước và dữ kiện sau. Thế còn cái quá trình mà diễn ra từ trước đến sau đó thì chúng ta đôi khi là không cần quan tâm. Và chúng ta hãy thử áp dụng bảo toàn vào trong cái bài toán này các em nhé. À, trong cái bài toán này người ta cho chúng ta là tan hoàn toàn. Và khi kim loại tan hoàn toàn có nghĩa là kim loại sẽ là chất phản ứng hết. Vì thế nên có thể đối với dung dịch axit chlorhydric ở đây có thể nó cũng hết hoặc là nó dư các em nhé. Vì thế nên chúng ta cũng chưa cần thiết là phải nói đến cái dung dịch axit chlorhydric được chưa nhỉ? Rồi, chúng ta sẽ xử lý bài toán này như sau. Ờ, thứ nhất là 3,07 gam hỗn hợp kẽm và sắt đúng không ạ? 3,07 để tóm tắt luôn nhá. 3,07 gam hỗn hợp kẽm và sắt này. Được chưa nhỉ? Khi cho phản ứng với dung dịch axit chlorhydric thì sản phẩm sinh ra của chúng ta sẽ là muối gì ạ? À, muối kẽm clorua và muối sắt 2 clorua. Với sản phẩm này đồng thời sinh ra hydro. bài ra như thế này, sinh ra hydro bài ra. Được chưa? Thế thì với cái phương trình này như thế này thì chúng ta thấy rằng là ở đây chúng ta có hai cái dữ kiện là 6,62. Đấy. Chúng ta thấy nhá, nếu như chúng ta tinh ý ra thì trong cái phương trình này chúng ta đã thấy rõ cái sự chuyển hóa về mặt nguyên tố rồi đúng không? Ban đầu kim loại của chúng ta chỉ gồm một kim loại là kẽm và sắt thôi. Nhưng sau khi mà phản ứng xong thì cái phần ở đây, cái khối lượng nó tăng lên ở đây chính là do khối lượng của clo. Nó tăng lên.